Xin chào à, tất cả anh em. Hiện nay à, xuất hiện những cái à, máy phân âm hột tài xỉu. Ta có thể tích được cái âm thanh và âm lượng của cái bộ hột khi nó rơi xuống dưới dĩa và nó truyền qua cái một cái cục dung ở bên trong cái máy. Và qua đó thì nó sẽ báo cho chúng ta biết được cái khi nào có mặt nhất nhị nó hoặc là mặt ngũ lục nó nổi lên. Thì anh em làm cái cũng thua khá là nhiều và cũng có gọi cho tôi và hỏi là bây giờ có cách nào để có thể chống được cái máy phân âm không khi chúng ta sử dụng cái bộ hồn này nó không nghiêng về một bên nào cả không nghiêng về bên tài hay bên xỉu hột thì đi rất là đều anh em còn một điều nữa là hồn này thì đã được chúng tôi ờ, sơ chế và sơ chế lại và qua đó thì có thể là khóa được âm chống tiếng về cái bộ hột này thì tất nhiên là hoàn toàn không có tăng tích gì rồi bây giờ tôi sẽ thử qua nước muối và cũng như hít cho anh em xem trên đây nó có hai bộ hột này một bộ nó là bộ hột 500 và một bộ nó là bộ à, hột đua đây khi chúng ta sử dụng 500 chúng ta thử thì cái hột nào có 500 thì nó sẽ bị dính vào đây rồi tất nhiên như hột đó thì không thể chơi được còn hột này tôi thử luôn cho anh em cả dĩa này và nắp đây nó là cái nắp cống quận hoàn toàn bình thường Đó. không hề dính hề hít gì cả ngâm nước muối thì hột nó đi nổi hoàn toàn bình thường anh em này tất cả các mặt nó nổi rất là đều nhé nhất nhị này ngũ lục tất cả các mặt nó đều nổi hết nó không nghiêng về bên mặt nhất hay là mặt ngũ lục gì Đó. về bộ hột này khi lắc chúng ta lắp bình thường thì nó sẽ đi chén tài chén xỉu và nó rất là đều hột còn một điều nữa là tránh được những cái số mà tay con người ta hay đặt ví dụ như là 13 và số 7 số 8 đây bây giờ tôi sẽ uh, lau qua cái bộ hột này à, tôi sẽ thử dọi đèn cho anh em xem anh em nào cần tìm hiểu muốn sở hữu cái bộ hột này để đi lắc ở những cái đấu trường ấy, thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại ở trên màn hình số điện thoại của tôi là 08 44 555 559 và 0983 30 4 số 2 hột thì rất là trong anh ạ đây đèn này nó còn sáng quá đây anh em nhìn hột này đó một thì rất là trong luôn hoàn toàn không có vết đục vết điếc gì cả bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem anh em thấy sự hiệu quả cái, à, của cái bộ hột đua này nó như thế nào khi chúng ta lắc bình thường thì nó sẽ đi rất là đều chén tài chén xỉu Đó, chén trước là tài bây giờ về xỉu bây giờ qua tài giờ lại xuống xỉu xỉu ờ, số 10 Đó, giờ lên bão này bão tam đang ờ, ba xỉu 9 điểm bây giờ nó dâng một chén xỉu xỉu ờ, số 6 bây giờ có tài số 12 Đó, đại xỉu xỉu số 10 khi chúng ta cái sử dụng cái bộ hồn này thì nó hột nó đi rất là đều nó không liệt về một bên nào cả và tỷ lệ lên à, bão của nó thì rất là khá là cao khi chúng ta lắc bình thường thì nó sẽ từ 8 à, cho đến à, khoảng 12 chén thì nó sẽ lên 1 đến 2 chén bão đó anh em mình hột vẫn đang quay tròn này. đó tôi vừa nói xong vừa rồi là bão tam bây giờ nó là bão nhị này. tài số 11 một xỉu số 10 xỉu số 2 à, số 4 xin lỗi đó, bây giờ nó đứng một chén xỉu nữa vẫn là xỉu à, à, bây giờ nó qua tài tài số 11 đó, bây giờ số xỉu xỉu số 6 ấy đó, giờ tài số 16 luôn đó, giờ xuống xỉu số 10 anh em thấy là tỷ lệ hột đi thì rất là đều và hoàn toàn không liệt về bên nào cả cũng như tỷ lệ lên ờ, bảo hay còn gọi lên bão của nó cũng khá là cao thì anh em nào cần tìm hiểu muốn ờ, sở hữu cái bộ hột tài xỉu tua ờ, 5 năm này có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại ở trên màn hình tôi xin nhắc lại số điện thoại của tôi là 0844 555 559 anh em nào ở xa tôi sẽ gửi qua đường bưu điện cho anh em à, trước khi anh em thanh toán thì tôi sẽ cho anh em kiểm tra hàng anh em vào xem nhớ đăng ký kênh like và chia sẻ